Địa ốc Firestar xin giới thiệu sản phẩm nhà đất tháng 10 Đất hai mặt tiền hẹp vạn kiếp, phường 8 Diện tích 1.488m2, 310m2 xây dựng, sổ riêng, hướng Tây Bắc, Đông Bắc, đường ô tô, đất cách Hồ Xuân Hương 3km, một đường thâu ra Vạn Kiếp, một đường thâu ra Lý Nam Đế, bán kính 500m, Đại học Dễ Xin, trường Trung học Phổ thông Dễ Xin, Bảo hiểm xã hội tỉnh, cây xăng, xung quanh là các villa, homestay, tiện ích đầy đủ, Tích hợp nghỉ dưỡng, xây dựng khách sạn, homestay giá 19 tỷ. Nhà mặt tiền sưng Việt Ánh phường 9, tích 282m2. Sổ riêng xây dựng, tặng giấy phép xây dựng, kết cấu một trệt một lầu, 6 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, 4 toilet, hướng đông nam, đường ô tô 10m, nhà cách chợ Đà Lạt 3km, cách Hồ Xuân hơn 150m, khu dân cư sầm uất đầy đủ tiện ích, gần chợ, trường học, siêu thị, phù hợp xây khách sạn làm dịch vụ, giá 38 tỷ. Đất mặt tiền quốc lộ 27 Lạc Dương, diện tích 3.419m2, thực tế là 6.000m2, có 500m2 đất thương mại dịch vụ. Số liệu hỗ trợ ra sổ phần đất nằm ngoài. Hiện tại trên đất đang kinh doanh nhà hàng cơm niêu. Đây là điểm dừng chân của tuyến Nha Trang Đà Lạt, lượng khách ổn định quanh năm, có sân rộng đỗ ô tô, hướng Tây Bắc, đất nằm cạnh phim trường Lý Hải Minh Hằng, gần sở thú, như trước là đồi thông, chủ đề lại toàn bộ nội thất, khách vào chỉ việc kinh doanh, giá 18 tỷ.